Bể khuya bằng chiếc lúa để mê Quê hương tôi có con đê dài ngây ngơ Lúc tan trưa chiều xa ta Bóng đau trên đường bước dồn Lửa bếp nồng vòng che non làn khói ấm thương thôi ai về về có nhớ nhớ cô mình chăng tôi về về tôi nhớ thăm răng răng cô mình cười ai về về mua lấy lấy tiếng cười để xin anh đợi thơ ngây thơ quê hương ơi bóng đá ôm đàn đèn bé nắng chưa im lìm trong lá những con trâu lành trên đồi nằm mộng gì chờ nghe tôi thôi không sao trái bay quê ơi tóc sương mê già yêu dấu tiếng ru nỗi niềm thơ ấu cánh tay em tựa mái đầu ôi bóng hình từ bao lâu còn ghi mãi tình hoài hương tình hoài hương khói lam vương tâm hồn chìm xuống chiều xoay hương chiều xoay hương sống vui trong mối tình muôn đường tình an phương tình an phương biết có về miền quê lại lang xa quê hương yêu quê hương rất là vui thế hệ trẻ